lô lô lô lô lô lô lô Ok, xin chào tất cả em đã trở lại với kênh Di khả Nam ơi Và ngày hôm nay thì uh, Khải sẽ lên đảo và cũng như là Khải sẽ đổi nhân vật giới tính của Ảc Gaming này Về nhân vật nam nha em ơi Và anh em cùng theo dõi Khải xem thử liệu đổi ở nhân vật nam thì sẽ làm gì nha em ơi Hiện tại thì uh, sau khi đánh nhiều trận đại hội anh hùng vào tối 7 giờ 10 phút hàng ngày Thì Khải cảm giác rằng với cái set uh, năm hành của Khải Đó là gồm nón định quốc, áo định quốc Và những đồ như là à, nón định quất áo định quất này khả lùm ra này bờ tay à, phòng thủ 11 làm trọng 40 ngọc bội làm trọng 40 đai lưng kháng băng trúng độc nhận kháng băng trúng độc và hai nhận uh, à, nhận lôi và giày lôi dây chuyền kháng cả thì thực sự mà đỡ mà nói thì uh, nếu như khải gặp năm độc thì khải chắc chắn khải sẽ thua tại vì là cái lượng thời gian chống độc trên ạch của khải không có chỉ có khoảng tầm 80 đi trong mắt 80 đi thực sự đánh với năm độc cũng không chịu nổi vấn đề thứ hai là nếu như gặp những con ngang mi mà tương đối cấp ngang cơ mình mà nó bằng xét hiệp cốt đó là những vật nam thì mình sẽ chơi không lại nữa ơi tại vì nó sẽ bằng nó sẽ mang khoảng tầm à, hai món thủ lấy và full không bay thì thực sự nếu mà mang kiểu đó thì không chỉ đánh lại nổi chưa nói đó là gặp thiên bang đó là một sự rất là khó nè ơi nên là ngày hôm nay khả sẽ thay đổi về những vật nam và lên xét hiệp cốt cho anh em xem thử hiệu quả như thế nào em mày tại vì ở vòng những vòng đại hội anh hùng thì nó chỉ solo một một thôi nè solo một một thôi nên là khả nghĩ uh, Khang nghĩ sẽ chuyển về xếp hiệp cốt thì nó sẽ hiệu quả hơn Đây chúng ta cùng chuyển xếp hiệp cốt anh em xem Hôm trước thì Khải cũng đại, cũng đại hội anh hùng à, win được một trận à, lên ngôi quán quân nè Lúc đó mình bắn gặp Thiên Bang Thì đánh à, câu đam câu giờ thì Thiên Bang nào đành phải bỏ cuộc Khải là người lên lên ngôi nhưng mà thực sự nếu gặp Nam Độc ở trận tranh chung kết đó thì chắc Khải phải to nè mà cũng như là gặp Nghe my chắc chắn Khải sẽ to tại vì lượng kháng băng Khải không có nè Đừng không băng khải nếu mà bạn xếp năm hành thì chỉ có nhẫn không băng và đai lưng không băng thôi. Thì với hiệu ứng không băng khoảng tầm 5 bit thì thực sự là không thể nào mà trụ nổi với ờ, những anh ờ, em viết kia. Thì ngày hôm nay ờ, Khải đành phải quyết định về lại số hiệp cốt cho anh em này. Và cũng như là lên thời gian chống độc cực kỳ cao cho anh em này đỡ có thể đánh tăng trưởng môn. À, nếu như gặp em độc hoặc là gặp uh, em thì mình cũng có thể chủ đam tốt và kết thúc thời gian như thế nào đó thì mình sẽ tính vào lượng đam nè chứ còn thực sự là đỡ mà mang xét năm hành thì không thể nào đánh nổi đó đơn giản như vậy nè bây giờ chúng ta cùng xem xét hiệp cốt khả vừa đưa qua này em ơi khả định đưa qua này. đây hiện tại là khải sẽ lấy xét hiệp cốt từ con đường môn sang thì con đường môn khải chắc là về năm hành và khải sẽ kiểu là mang cho nó kiểu xét năm hành như cũ nhưng mà sẽ tăng trang cho nó 40 chón đỡ phụ đánh tống kim đó rồi hôm trước thì khải cũng hơi bị cái chỗ là chuyển năm hành đường môn và hiệp cốt đường môn thì sợ là hiệp cốt là lợi hại nhất đây mà hiệp cốt cho đồng môn lợi hại nhất là đánh tống kim thì và tại vì xét thì xét ờ, của khải khá là đẹp anh em nón thủ 25 này nón này cũng dạng độc hàng server nữa giày thủ lấy này anh em thấy chưa đàn thủ lấy này anh em thấy chưa đó rồi đa lưng khăn băng này thì sự là khả năng test thử là có nên mang đa lưng khăn băng hay là mang đa lưng phòng thủ lấy tại vì là khải rất là sợ thiên bang em mà đỡ mà nói đánh những trận đánh mà gặp thiên bang viết thì họ đập con em mình khá là nhiều nếu phòng thủ mình không có thì thực sự đó là một tình huống khó dành cho người mươi nên là khả đang ờ, phân vân giữa đai lưng và đôi dây quên đai lưng phòng thủ và đai lưng khống băng nên mang cái gì và bây giờ chúng ta cùng lên đảo thủy như thế nào em ơi đây sẽ đồ khả năng định lên em ơi một tay khống băng 24 này một nhẫn khống băng 23 này một cây vũ khí khống băng 23 thì dẫn độc 40 ba tay thì dẫn chúng độc 40 khống băng 23 và gia truyền thì chắc là khả sẽ tiêu một gia truyền ờ, thời gian chúng độc 40 cũng như cái nhẫn vậy thời gian đọc 40 thì khả sẽ có cho mình khoảng móc 160 thời gian chúng đọc và lần lâm chậm thì có cho mình nón đai lưng và dây thì đang có cho mình là còn 90 thời gian ờ, làm chậm 90 thời gian làm chậm nếu như hợp lý dư điểm thì khải có thể tăng mắt uh, ờ, thanh âm thì có thể đạt 120 làm chậm nha nè đó trên tinh thần là đang tính như vậy không biết là liệu có đủ điểm để tăng không nha nè rồi ok chúng ta lên đạo ừ. trên tinh thần là tính như vậy không biết là liệu có đủ điểm để tăng hay không này giờ anh em cùng à, lên thử như thế nào đây anh em đang xem đừng quên đã làm like chia sẻ ủng hộ chơi anh em ơi lên như thế nào rồi tính toán như thế nào hợp lý xuống đảo thôi nè chết ok à, vừa rồi khai tải tỷ năng kỹ năng anh em chồng chút ok sau khi à, thấy kỹ năng và tiềm năng xong thì bây giờ khai mang đồ vào nha anh em tăng sức mạnh thông phát mang đồ vào nè <clears throat> thực sự là đỡ mà nói mang về xét hiệp cốt như thế này thực sự là quá là pin em ơi thực sự đó là một điều khá là pin luôn xét hiệp cốt này từ cũng đường môn khai chuyển qua nè nón nè thủ lý 520 sử dụng lực đẹp đó áo hiệp cốt 50 nhận hiệp cốt ngọc bội hiệp cốt kháng cảnh 5 giải truyền hiệp cốt khai sẽ tìm giải truyền kháng uh, thời gian chống độc 40 thay vào chỗ này nè và tay thì dẫn độc 40 không băng vũ khí dẫn độc 40 không băng dẫn không băng đó để giành thủ lý 500 Hiện tại sơ qua thì lượng khách hàng khải ờ, được khải thành mắt mắt cắt đàm là tính sau trước tiên mình tính mắt cắt đàm là tính sau này mà sau mình tính đến hiệu ứng bức <coughs> nó sẽ đến hiệu ứng bức chưa gì hết là kháng văn đã được 75 cộng 1 rồi khá là ok đây được 75 12 75 cộng 1 cố gắng lên được 75 cộng 2 có thể 75 cộng 3 thì mang ra lần này thì có thể lên được 75 cộng 3 chúng ta chúng ta cứ tăng điểm uh, phụ trợ trưởng hết vào có đã tính tiếp tăng mất hết vào phụ trưởng thì chắc là lực tay cũng 5 cả 2 này nhưng không chắc là cá tính đúng rồi rồi ui tăng lộn rồi là tài tỷ lộn rồi sao sorry nè Ok anh em ơi, sau khi uh, à, tăng xong hiệu ứng uh, của game mi trưởng thì hiện tại là Khải cho tăng chọn 5, uh, 5k2 Thêm 105 k 3 lực tây 5 k 3 lực tây và Khải cho full vào sinh khí Rồi, full vào sinh khí lượng máu như thế nào thì tính điểm cho anh em xem nha ờ, à, 5 k 3 Khải cho tăng sen còn 14 Máu 9 k 5 Rồi Với ứng máu 9 k 5 là ờ, năm nên thanh âm là nếu nâng mắt thanh âm lên thì thử bao nhiêu khả năng muốn mắt thanh âm đỡ lên hiệu ứng ờ, từ từ à cái này nhiều quá khả năng khoảng tầm 30 thời gian ờ, làm chậm là 30 thời gian chống độc thôi hiện tại đang dư đến uh, 3 phần trăm rồi nó khả tải lại một cái thì giảm bớt đỡ có thể tích vào điểm khác nữa Ok anh em ơi, sau khi tăng sơ sơ qua thì bây giờ Khải sẽ trang bị cho nó thêm những món khác tất cả rồi hãy cho anh em xem hiệu ứng kháng ở à, đâu hãy cho anh em xem hiệu ứng kháng đây hiệu ứng kháng cả 10 mặt nạ kháng cả 5 trang sức kháng cả 5 đây hiện tại tại khải tăng là được uh, uh, kháng hàng được uh, ờ, 75 cộng 2 mang vô ôi sổ ôi lượng kháng đẹp quá nằm ơi mới vẫn như thế này quá đẹp luôn kháng bằng 75 cộng 3 còn thủ 75 thực sự là quá cho nằm ơi xem thử có thể lên được vậy làm cần một phòng thủ không à, phòng thủ à, phòng thủ được à tính ra phòng thủ ui thiếu vài điểm nữa phòng thủ lên vậy làm còn một em ơi thiếu một điểm nữa what the hell thiếu một điểm một nữa phải phòng thủ lên 75 cộng một vãi chướng vì là anh em tính sơ qua nè à, với hiệu ứng này năm này năm là 10 này với uh, này nữa là 20 20 thì chắc chắn sẽ được cộng một rồi cái cái cộng này sẽ được cộng một này thì hiện tại nhìn vào điểm trên người thì thiếu đúng một phần trăm nữa thì có thể phần thủ lên được 75 cộng một hai hay nha thiếu đúng một phần trăm phần thủ lấy năm ơi sẽ lấy được 75 cộng một oh, hay dữ ta thiếu đúng một phần trăm nữa năm ơi cái cộng này là 20 này 20 là được cộng một này đó anh em có đợi là cứ lên 75 xong rồi chúng ta đạt mốc 20 phần trăm thêm nữa thì sẽ nó được cộng một ở phía sau dương nha năm sẽ cộng 1 với 6 màu xanh sau đó nhưng tại chỗ này là 75 cộng 2 này đó 75 cộng 2 đúng chưa giờ thêm 20 nữa này là sẽ lên kháng kháng hàng 75 cộng 3 tại vì phải cái tính toán rồi này mà lên cộng 3 này đó thấy chưa đâu thiếu đúng một phần thủ lý nè ơi nếu mà đợi nói thiếu đúng một phần thủ lý thì chúng ta cùng chờ đợi xem liệu có tăng được cái phổ độ chúng sinh này thêm được một phần trăm khá tất cả không nha mọi người rồi ok bây giờ chúng ta sẽ giảm bớt cái luồng đam có thể giảm bớt lùng đam test cho anh em xem lên được một điểm phổ độ chúng sinh nữa là thành 7 điểm thì có thể lên được 75 cộng 1 và còn chờ đợi xem thử lực tay cùng giảm bao nhiêu ai xa thiếu đúng một điểm ta đồ quá đẹp thiếu đúng một điểm anh em ơi rồi bây giờ này uhm, chúng ta sẽ tăng theo test cái phần cái hướng uh, hướng phòng ngự trước đi hướng đam chưa cần tính đến cho nè coi được thiếu bao nhiêu lực tay thiếu bao nhiêu đam đây lúc này chúng ta tính thì uh, cái này là mỗi mỗi là 10 10 sẽ tăng được này lên là 6 đó không được nữa này thì thêm một phần trăm nữa này thiếu bao nhiêu kỹ năng một thiếu 2 3 4 5 đó 75 cộng 1 thấy chưa anh em tính toán easy rồi anh em đó sau khi cái này lên được 7 là 75 cộng 1 rồi với ứng những này chúng ta còn tăng vào hưởng hiệu ứng down nữa là còn à, thiếu nhiều uh, kỹ năng để có thể mắt hướng kỹ năng của hướng trưởng đây nè nhưng <clears throat> nhiều điểm là đồ thứ là đẹp gơ luôn nam 11 11 1 bóng 9 4 à, 5 16 4 ra vẫn ok nè mày ok nè mày thiếu hai điểm để mắt kỹ năng nè mày thiếu hai điểm thôi mà chúng ta có thể thấy hiệu quả nè à được Đánh kiểu này đánh được luôn nè, em Vô Quá hợp lý em ơi Trời ơi cháu vải đái phải vậy làm cần một hơn cả cái set đồ kia hoàn toàn khá là nhiều nhưng mà set đồ này thì là hiện tại không có kháng lôi thôi mọi người tại vì đợi đi solo đại hội anh hùng này nọ thì sự là gió đang khá là ít nên là kháng lôi không cũng không cần thiết lắm rồi cái đa lượng không bao nhiêu tầm tầm thôi bỏ ăn bên đợi tính sâu hiệu ứng thì cho anh em nhìn sơ qua thì cái này 20 làm chậm 30 500 là 50 50 cái này 40 à, 500 đó là 90 500 90 500 kèm với thanh âm này là khoảng à, uh, 16 thì được uh, mà 105 500 thì tính nó tính ra thì nó vẫn đạt móc 80 500 thôi em ơi nó không không hơn, hơn nhiều rồi cũng vẫn móc 80 500 thôi tại vì ít nhất cái thanh âm này phải lên được 30 thời gian làm chậm thì nó mới đạt 120 nè là cái thanh âm này phải mất 22 điểm thì nó mới đạt được 20 điểm nó mới đạt được thiếu đến 9 điểm rồi, về hướng thời gian chúng đọc thì có 40 40 là 80 Cho cái này 40 ở đi Tại vì cái này Hải có thể thay gia truyền 40 khác Thì được 120 thời gian chúng đọc 120 thời gian chúng đọc Kèm với cái này cho 20 là 140 140 thời gian chúng đọc thì đỡ mà đặt móc 160 thì Hải thiếu 20% Thì thiếu 20% chỗ cái ờ, thời gian ờ, thanh âm này nè Thì Khải sẽ thiếu khoảng tầm 3 điểm Nói chung là đỡ mà lên móc 160 ờ, thời gian chúng đọc thì cái thanh âm này phải lên được uh, ờ, 14 điểm thanh âm thì đang thiếu 3 điểm 3 điểm kỹ năng nữa thì sẽ mất được thời gian chống độc 160 còn mà đỡ mất 120 ờ, làm trọng thì phải khá là cao nè mà phải mất thanh âm 20 lận ok chứ mất cái tinh thần như vậy đây hiệu ứng chúng ta vẫn pin là được rồi bây giờ chúng ta đi ra thử thôi nè với hiệu ứng phòng thủ lưới mất 75 còn một phải khá tự tin đánh với thiên bang luôn nè hôm trước ờ, vận xích đồ năm hành nó nè mọi người thì phòng thủ của Lý Khải được 75 thì thực sự là đỡ một câu đam câu giờ đến phút cuối mình vẫn ăn được thiên ba nữa đó rồi những thế này cũng ok nên <clears throat> thấy ok không nè quá đẹp luôn nè ôi vậy cháu ai chịu nói tìm đâu ra bóng xanh là đôi giày này khá là chậm, khá là thiệt thòi ở đôi giày này Đôi giày chỉ tóc có 25 thôi 25 kèm với cái này 30 à, Thì hình lên được ba tóc chạy à Lên được ba tóc chạy à. Lên được ba tóc chạy ba tóc chạy nó vẫn bị delay nữa mà Vẫn bị delay Vẫn bị delay thì được Khải tính toán xem Nếu như thế này thì Khải sẽ không cho delay luôn Cho nó như thế này luôn Đó, khỏi delay luôn Không cần cái thanh âm này vì cái thanh âm này có bút cũng không đủ không đọc móc được nên là không cần bút thanh âm mà một mình uh, skin này uh, ờ, 8 điểm là ok rồi 8 điểm là lên 11 11 là ok rồi nên là khỏi bị delay nè đó ok luôn trời ơi những này đánh này chịu nổi quá khét luôn em ơi những này đánh đại hội anh hùng solo 11 khỏi chơi luôn nè quá dữ quá dữ quá dữ ngon lên cầm đào luôn cái này đánh ờ, khá đẹp anh em ạ thằng này có thể chiến nghìn năm mươi chơi hộ chơi quá đẹp luôn <coughs> tại vì sẽ đồ của đường môn khả chuyển sang hết bên này rồi mọi người sẽ đồ đường môn khả chuyển sang hết bên này rồi nè đó em thấy sẽ đồ này rồi nói ra này 40 40 trăm hai đừng muốn lên trăm sáu là nam mang chỗ này 30 mang chỗ này 30 thì có thể lên được trăm sáu nha mọi người mang cái khăn băng này 30 thì lên được trăm sáu ok Khải tìm như Khải có một cái nhẫn thì dẫn độc 30 Sống băng này Khải test thử xem trăm số là đẹp luôn Đây mang 19 thử coi Mang 19 thử liệu không băng nó vẫn còn 75 cộng 3 thì vẫn ok anh em Nếu không băng vẫn còn 75 cộng 3 thì nên mang cái nhẫn 30 này Tại vì sao Nó sẽ đặt móc 160 thì anh cũng đặt nha anh em Đó nó sẽ đặt móc luôn Đặt móc ai Trời không đặt móc anh em ơi Móc liên tục móc liên Buồn dữ ta 19 30 không đọc mất rất rồi rất mất một phần trăm thắng băng này Hãy tìm một cái nhận thắng băng nào đẹp hơn tí xem nè Có thể Khải sẽ tìm một cái nhận thắng banh 2330 2330 Khải mang vào nó đặt mất như nè Hãy nghĩ là chắc chắn nó sẽ có Trong rương Khải như còn một cái ờ, nhận thắng băng ở trong ờ, con cờ lon 2330 nhớ là có một cái Đâu ta Mình đỡ ạc nào ta 2130 biết đạt không Có cái 2130 này mà Ok vấn đề đạt hay không đó tí nữa chúng ta tính xong. Hiện tại trước mắt chúng ta đỡ muốn đặt móc 160 dân đọc thì khai chỉ cần thay thế vào chỗ này là cái nhận không banh 23 hoặc là 22 gì đó thì cái này Khải test thử nếu 21 22 nó đạt thì ok. Kèm với uh, 30 thì dân đọc là chuẩn nha anh <clears throat> ừ. Kèm với 30 thì dân đọc là chuẩn. <clears throat> này 20 thì là bị thiếu rồi nè. Thiếu móc. 20 tính ra này, để cho anh em xem này. Cái này được ờ, phần trăm đây. Thì chỗ này mới có 30 thôi rồi 40 40 40 đi thì nó vẫn thiếu 10 phần trăm đó rồi chứ mắt là thiếu chỗ đó quá đẹp luôn wow, không ơn phải năm cùng ba hàng gì kiểu này biểu sao nếu mình bận năm hành thì mình không thể nào đánh lại lý bạch cũng như là không thể nào đánh lại hình sự thôn em ơi vì hai hạt này họ khá là khỏe khẳng định là không thể nào đánh lại luôn <coughs> ui sợ cái này trâu Rồi, tầm này cứ luyện skin 120 lên cao cao một tí là khỏe thôi em ơi. Quá đẹp luôn em ơi. Cái mi này đi solo hết ấy hết nước chấm luôn nè. Rồi. đại lượng đang thì đang mất hai điểm rồi em ơi. Mất hai điểm đang, Mất hai điểm ở kỹ năng này. Thực sự không biết là có bị thọt gì nhiều về cái hướng đam hay không. Thực sự là chưa biết được. nếu như nó không có bao nhiêu thì ờ, vẫn dự hướng kháng cả 13 này nó sẽ tốt hơn nó sẽ tốt hơn một tí nhỏ đang em mày, nhỏ đang đánh mình chứ mình chết quá đúng rồi nhỏ đang thì chịu rồi nhỏ đang quyền thì chịu rồi nhỏ đang quyền đánh đau quá rồi mày không có miếng khăn lôi nào mà xác định là bỏ nhỏ đang luôn nè xác định là đánh đại hội luôn là bỏ nhỏ đang đang bên luôn nè rồi đau quá đâu quá đâu quá đó. chạy đâu con sâu chạy đâu con sâu chạy ra hơn sau ôi nó trưởng thốn đâu nó đánh cũng khá là tốt luôn Tại vì giữ chân giò đang nó không không cử động nổi đâu em Hiện tại Khải không mang máu đó mọi người Chứ nếu mang máu thì đánh cũng khá là tốt á Rồi ok <laughs> Rồi Hôm nay xuống đảo mọi người ơi Xuống đảo Khải tìm cái nhận uh, 30 thì nhân độc nào đó Khải thớ, thớ vào thử nha mọi người Khải thớ vào thử nha anh Rồi ok Khải xuống dưới Khải thớ vào thử nha anh em Rồi anh em ơi Được Khải thớ cái nhận 21-30 vào cho nó đọc mất Thời gian chống độc nha mong cho kháng băng nữa còn giữ được 75 cộng 3 rồi đẹp luôn đạt mất 160 dàn chúng động và kháng băng 75 cộng 3 theo ý muốn quá đẹp anh em ơi quá chuẩn luôn nha quá chuẩn quá chuẩn quá chuẩn binh luôn em ơi đồ quá ok quá ok luôn tìm dây thì chúng động 40 anh em ai còn dây thời gian chúng động 40 phần trăm thôi Đó ngon em ơi Tiệm gia truyền nữa xong Quá đẹp trời Quá đẹp luôn Nhà này thay vào 40 nữa chuẩn em ơi Rồi Quá bình quá bình Ok anh em ơi và lần lần thay đổi lần này thì đừng quên để lại cho Khải một like chia sẻ chơi và Khải sẽ like vào lúc 7 giờ 10 phút hàng ngày để đánh đại hội anh hùng đi solo 1-1 cho anh em xem nha anh em đang xem đừng quên trong like ủng hộ chơi nha anh em ơi đó quá chất luôn bye bye chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha bye bye mọi người